ẩn chưa có lời giải năm câu chuyện con lộn ly kỳ tại Việt Nam và trên thế giới Tại Bản Cọi, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình Gần đây đang lưu truyền một câu chuyện rất ly kỳ Một cô bé tên Bình cứ nặng nặc nhận mình là đứa trẻ đã chết cách đây hơn 10 năm Và đòi về ở với bố mẹ người đã chết Hiện tượng đồ thai ở Bản Cọi còn làm dư luận cả nước xôn xao hơn. Bởi ngoài trường hợp cháu Bình, khi xuất hiện trường hợp đầu thai khác như chuyện con lộn của Bùi Thị Hồng Thấm. Không những vậy, thế giới cũng đã ghi nhận hàng ngàn trường hợp đầu thai tương tự, như trường hợp đầu thai ly kỳ của cô bé Michael Wright. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù vẫn chưa có lời giải đáp cụ thể về hiện tượng đầu thai, nhưng những câu chuyện rất khó tin mà có thực trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đã luôn khiến các nhà khoa học phải đau đầu. Vậy những trường hợp đầu thai ly kỳ đó là gì? Một, con gái con ông cả hiu ở Cà Mau. Câu chuyện này được ghi lại trong cuốn Phật học phổ thông xuất bản tại Việt Nam vào cuối năm 1990, xảy ra tại làng Tân Việt ở Cà Mau. Gia đình ông cả hiu có hai vợ chồng và ba người con – Cô con gái trong gia đình được ông cưng chiều như trứng mỏng, nhưng thật không may cô bị bệnh và qua đời lúc 19 tuổi. Cả nhà ai cũng đau buồn, thương xót. Tuy nhiên, cách làng Tân Việt cũng có một cô gái bị bệnh cùng thời gian với cô con gái ông cả Hiêu rồi qua đời. Người nhà khóc lóc lo việc tẩm liệm thì bất ngờ ngày hôm sau cô gái sống lại, mạnh khỏe như chưa từng có bệnh gì. Điều lạ lùng hơn nữa là từ khi sống lại, cô gái này cứ một mực đòi người trong gia đình đưa cô đến nhà ông Cả Hiêu. Mọi người trong nhà đều bối rối vì không biết ông Cả Hiêu là ai. Khi hỏi cô gái thì cô cho biết cha của cô chính là ông Cả Hiêu, người làng Tân Việt. Người nhà nghĩ rằng cô gái có lẽ bị ma nhập quỷ ám nên lo sợ, đi tìm thầy về cúng và trừ tà. Nhưng cô gái vẫn khăng khăng đòi đi gặp cha mình và báo rằng Cô biết rõ đường đến nhà ông cả hiu, còn mô tả rõ đường đi, ngôi làng, ngôi nhà, số nhà và kể về những người nhà ông cả hiu. Cuối cùng cha mẹ cô gái buộc lòng phải cùng đi theo chuyến xe đò đến làng Tân Việt để tìm hiểu thực hư. Khi đến bến xe, mọi người còn đang bỡ ngỡ không biết đi theo hướng nào để về nhà ông cả hiu, Thì cô gái nói, đừng có ngại để con dẫn đường cho. Thế rồi khi đến cổng nhà ông cả hiu, cô gái tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng và chạy nhanh vào nhà. Cô gái chạy lại ôm chầm lấy ông cả hiu, vừa khóc vừa nói. Bà ơi, con đi bà ơi. Hai vợ chồng ông cả hiu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì cha mẹ cô gái bước vào nhà kể lại chi tiết câu chuyện cho vợ chồng ông cả hiu nghe. Ông cả Hiêu lấy làm lạ, cũng kể lại con gái mình đã bị bệnh qua đời. Trong khi đó, cô gái mới đến cứ đi lại trong nhà tự nhiên như là người đã ở đó từ lâu rồi. Câu chuyện đến hồi kết thúc khi sự kiện đã rõ ràng, cô gái nhất quyết Ông bà Cá Hiêu là cha mẹ mình và ông bà Cá Hiêu cũng chấp nhận điều đó vì cô gái kể lại chi tiết chuyện gia đình mình mà ngoài con gái xa khó có ai biết rõ. hai Câu chuyện con lộn của Bùi Thị Hồng Thấm ở bản cọi Câu chuyện con lộn của Bùi Thị Hồng Thấm ở bản còi Lạc Sơn Hòa Bình được đăng tải trên báo Thể thao và Văn hóa cũng là một trường hợp tương tự. Thấm sinh năm 1991, chị Bùi Thị Toàn mẹ Thấm cho biết từ bé cháu đã có những biểu hiện rất lạ lùng. Theo lời chị Toàn, khi Thấm bi bô biết nói, một lần hai mẹ con đang chơi đùa, bỗng cháu xị mặt rồi nặng nặc đòi. Mẹ đưa con về nhà. Dù lúc đó cháu đang ở trong nhà mình. Một hôm đang chơi đùa, thấm nói với bà nội mẹ cháu kia kìa. Người thắm chỉ là bà Nguyễn Thiện Nghe, người ở đồ làng. Lúc thắm được 5 tuổi, hôm đó cháu được bố mẹ cho ra đồng. Khi trở về đi qua nhà bà Nghe, cháu chỉ tay rồi bảo với bố mẹ, nhà con đây này. Chị Toàn bảo lại con, con thích thì mẹ đưa vào nhà con. Nhưng khi vừa bước vào cổng, thắm đột nhiên dừng lại. Con không vào nữa đâu, chị Hằng đang ở trong đó, con ghét chị ấy vì chị đã xui con trèo cây làm con ngã chết. Từ hôm đó chị Toàn mới sâu chuỗi lại toàn bộ những biểu hiện lạ thường từ ngày con bé cứ đòi chị đưa về nhà con. Chị bắt đầu nghĩ đến chuyện cháu Ly, con trai bà nghe, nó đã lộn về con thắm nhà mình. Năm Ly được 7 tuổi, một hôm Ly được chị gái tên Hằng dẫn đi hái ổi ở bên truyền núi. Trong lúc Ly trèo lên hái ổi, em bị ngã rơi xuống đất. Ly bị chấn thương sọ não và mất ngay sau đó. Chuyện đầu thai ly kỳ ở Hòa Bình anh Tân và chị Thuận đều là cán bộ công tác tại thị trấn Vũ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Sau khi họ kết hôn, chị Thuận sinh cháu trai vào năm 1992, đặt tên là Nguyễn Phú Quyết Tiến. Tiến khỏe mạnh bù bẩm và lớn lên trong sự vui mừng khôn tả. Nhưng Tiến chẳng may chết đuối khi mới 5 tuổi. Sau chuyện buồn đó, chị Thuận cũng không sinh nở được nữa ngày 6 tháng 10 năm 2002 tại bản cọi gần thị trấn, chị Bùi Thị Dự đã sinh một cháu bé trai xinh xắn đặt tên là Bùi Lạc Bình. Đến năm 3 tuổi, bé Bình cứ nặng nặc nhận mình là Tiến nhà ở thị trấn Vụ Bản. Được sự chỉ dẫn của cô giáo Đông dạy mầm non trong bản cọi, anh chị Tân, Thuận đã tìm đến nhà cháu Bình rất ngạc nhiên, cháu Bình lại như đã quen thân từ lâu với anh chị Tân, Thuận. Được sự đồng ý của bố mẹ cháu Bình, anh chị đưa cháu Bình về thăm nhà mình. Trên đường về anh Tân dùng đủ cách, thử thằng bé như chỉ sai nhà, đi lòng vòng, nhưng Bình cứ chỉ ranh rọt và cho đến ngôi nhà anh Tân thì mới thôi. Vừa mở cửa nhà, Bình lập tức xuống xe và chạy tót vào trong và mở tủ bới đồ đạc. Chị Dự đi cùng đã định ngăn lại, nhưng anh Tân đã ngăn chị lại mặc cho Bình tìm kiếm. Anh Tân hỏi thế cháu đang tìm gì? Thì Bình đáp, tìm cái máy bay và cần cấu Nghe Bình nói anh Tân giật mình vì đây là hai món đồ chơi anh đã mua cho cháu Tiến trước đây. Đến lúc cháu qua đời anh mới mang vứt đi. Anh nói, bác cất đi rồi để lúc nào bác tìm lại cho cháu. Sau bữa cơm anh Tân bảo Bình ra xe để chở hai mẹ con về. Nhưng thằng bé bảo, nhà ở đây không về đâu. Nói rồi Bình chạy vào nhà leo lên giường, đúng chiếc giường bé Tiến nằm ngày trước và nằm sắp xuống giường ngủ luôn. Nhìn cái dáng bình nằm y như tiếng năm xưa, với chồng anh Tân lặng người. Trước sự tha thiết của thằng bé đêm hôm đó, chị Dự đã miễn cưỡng cho con ở lại với gia đình anh Tân. Biết chuyện thằng bé, hàng xóm láng giềng kéo đến trực tính nhà. Ai cũng thử bình bằng những câu hỏi để xem nó kể lại chuyện ngày xưa có chính xác không. Lạ là mọi chuyện xưa cũng như những người quen, cậu bé đều biết và nhận ra. Đêm đầu tiên Bình ở với anh Tân chị Thuận anh chị đã hỏi cháu rất nhiều chuyện, hỏi chuyện con chết thế nào, tại sao lại về trong xóm cọi. Bình bảo, con cũng đã quay về nhà, nhưng đến cái cổng đầu ngõ, có một người to lớn cứ chặn con lại rồi đuổi đi nên không vào được nhà. Cũng đêm đó, anh Tân giả vờ gọi lớn, tiếng ơi, lập tức ở trong nhà Bình, dạ, và còn hỏi lại bố gọi gì con. Chỉ vào chị Thuận hỏi đây có phải là mẹ con không, cháu cũng trả lời phải. Sau khi đưa Bình về sớm còi anh Tân luôn nhớ đến cháu Bình. Ba ngày hôm sau, anh Tân lại vào sớm còi thăm cháu. Vừa thấy anh Tân, Bình đã nhảy tót vào lòng anh như người thân thiết từ lâu lắm. Mặc cho bố mẹ, bà nội vẫn đang ngồi bên cạnh. Điều ngạc nhiên là chính bà Thỉnh, bà nội cháu bé nói với anh Tân. Từ ngày thằng Bình bắt đầu bi bô tập nói, Tôi đã biết nó không phải là người mường mà là người kinh. Nó nói tiếng kinh rành rọt, điều mà chưa một đứa bé người mường nào giống thế. Chính Bình cũng đã có lần nói với mẹ, con là người kinh, con không phải người mường. Mẹ không đưa con về, con sẽ chết. Bà Thỉnh đưa Bình đi học, cháu khóc và nói, cháu không học trường này đâu, cháu học trường gần nhà cháu cơ, trường ở ngoài thị trấn á. Một thời gian sau đó, Bình liên tục đòi bố mẹ đưa về nhà con và dọa không đưa về con sẽ chết. Một lần Bình ốm nặng, anh Hoang chị Dự đã rất lo lắng, sợ điều thằng bé nói sẽ linh, nó sẽ chết thật. Dù được mỗi mình cháu nhưng không còn cách nào khác, anh chị đã đồng ý cho Bình về ở hẳn với nhà anh Tân chị Thuận. Từ đó Bình chơi vui vẻ và không còn bệnh tình gì nữa. Kể từ ngày về ở với bố Tân mẹ Thuận, Bình cũng được đổi thành tên Tiến và mang họ Nguyễn Phú Quyết Tiến. Tên họ trùng với cháu Tiến, con anh Tân đã chết đuối cách thời điểm đó hơn 10 năm. Đến nay, cháu đã lớn và đang học phổ thông, cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Sự trở lại của người con gái út nhiều trang mạng của Việt Nam cũng lưu truyền một câu chuyện hết sức ly kỳ về sự việc con gái của vợ chồng anh chị T. Nhờ, chồng người Mỹ, vợ người Việt đã đầu thai lại làm cháu gái của họ. Vợ chồng anh chị TN nhờ có một người con gái rất dễ thương nhưng không may cháu lại qua đời vào ngày 2 tháng 2 năm 1992. Điều kỳ lạ là trước khi mất độ 3 ngày, cô con gái này đã gọi điện thoại nói với mẹ là Mẹ đừng lo cho con, con lớn rồi con sẽ trở lại sớm. Rồi cô con gái lại gọi tiếp Ba mẹ à, con sẽ là một người mới lạ mà chính ba mẹ sẽ không ngờ tới, rất đặc biệt. Hai vợ chồng anh không hiểu con gái nói gì lạ quá. Khi cô gái qua đời một tháng thì người cha là anh RK nằm mơ thấy cô con gái đứng trước mặt anh ta và nhắc lại một cô thật lạ lùng. Từ nay ba đừng ra thăm mộ con nữa vì con sắp đi rồi. Con sẽ đầu thai lại vào tháng 11 tới đây. Điều kỳ dị là đúng vào ngày 11 năm đó, người con gái lớn thứ hai của anh chị TN bắt đầu có vẻ đâm chiêu tư lự bỗng nhiên trong bữa ăn tối đã nói với gia đình rằng ba mẹ ơi con đã có thai đối với bậc cha mẹ khi nghe con gái mình chưa tổ chức cưới hỏi mà thốt ra câu đó thì đều hốt hoảng lo buồn tuy nhiên đối với hai vợ chồng này lại như bàng hoàng rung động theo một nỗi vui mừng khó tả người chồng đã nói với vợ anh biết cháu ngoại mình không ai khác hơn là con gái mình đã đồ thai lại Thế rồi hai vợ chồng lo chuẩn bị đám cưới gấp cho con gái. Hôn lễ cử hành ngày 27 tháng 12 năm 1992. Khi cháu bé ra đời, càng ngày gương mặt cháu càng giống cô con gái của anh chị TN như đúc. Hàng ngày, hai vợ chồng đi làm về là không còn muốn ngủ nữa, cứ lo bế ẩm bé. Vì đây không những là cháu ngoại, mà còn là con gái muôn vàng mến yêu của họ nữa. Đó là một số trường hợp con lộn ở Việt Nam. Vậy trên thế giới thì sao? Kỳ thực trên thế giới có rất nhiều trường hợp đầu thai tương tự. Câu chuyện hết sức ly kỳ dưới đây xảy ra tại Mỹ là một ví dụ điển hình. Cô bé Michael Wright Walter Miller là một thanh niên bảnh trai có nhiều nhân tình. Tuy nhiên trong số các người tình, anh ta yêu nhất là cô gái bạn học cũ, Cartwright. Hai người yêu thương nhau sức mực. Chẳng may vào năm 1967, Walter Miller bị tai nạn xe hơi và qua đời. Carter nghe tin bất tỉnh mấy lần, cô quên ăn bỏ ngủ khóc lóc suốt ngày đêm. Cũng vào khoảng một năm sau khi Walter Miller mất, Carter mơ thấy hồn Anh về báo sẽ tái sinh để tiếp tục vẽ chân dung cho cô. Tuy nhiên Carter chưa từng nghĩ rằng Walter Miller sẽ thực sự trở lại. Bốn năm sau khi Miller qua đời, Carter lấy chồng và sinh hạ một bé trai kháu khỉnh đặt tên là Michael Wright. Khi đứa bé đúng 3 tuổi, cậu trở nên khôn lanh lạ lùng, kể những chuyện mà một đứa trẻ tuổi đó không hề biết, khiến người Carter hãi hùng. Một hôm Carter rụng rời khi nghe con gọi Carole Mugler, tên thời con gái của chị ruột Walter, người mà Michael đã gặp hai lần nhưng luôn được giới thiệu theo họ của chồng là Carole Davis. Vì sợ hãi, bà Carter không muốn con mình nói chuyện luân hồi chuyển kiếp nhưng cậu bé không chịu thôi – để chứng minh mình chính là Walter, Michael kể với mẹ chi tiết về vụ tai nạn. Còn chính là Walter Miller, cách đây khoảng 3-4 năm đã bị tai nạn xe hơi. Chiếc xe lăn xuống dốc, cửa kính vỡ tan. Sau đó Michael kể tất cả những gì cậu nhớ về mình và về Cartwright. Giờ đây chính là mẹ của Michael và còn nói rõ tên thời con gái của chị ruột Walter Miller là Carole Miller. Hơn nữa, cậu còn mô tả rõ ràng thành phố mà Watermiller đã cùng người bạn dừng lại nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lái xe lên đường, rồi tai nạn chết người xảy ra. Các bài báo và hồ sơ về vụ tai nạn đã cho thấy những điều Michael nói là chính xác. Và sau khi nghiên cứu, giáo sư bác sĩ Len Stevenson, chuyên gia về lĩnh vực luân hồi cũng tin rằng cậu bé chính là hiện thân của Quatermiller. Không những vậy, hiện có tới 2.500 hồ sơ nhân chứng lưu trữ ở Đại học Vingear được ghi chép cẩn thận về các trường hợp tương tự như trên và chúng vẫn luôn làm đau đầu các nhà nghiên cứu. Vậy chúng ta nên lý giải hiện tượng kỳ bí này ra sao? Dấu tích luân hồi trong khi các vết sẹo, vết chàm đã được các nhà nghiên cứu như bác sĩ Len Stevenson, bác sĩ Paricha, bác sĩ Morse cho là quan trọng trong việc chứng minh dối tích luân hồi, thì những sự kiện con lộn như trên lại càng có giá trị hơn nữa và khoa học cũng ngày càng phát hiện các chứng cứ để giải thích cho hiện tượng kỳ bí này. Mấy chục năm gần đây, giới y học tâm lý phương Tây cũng đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu chuyên sâu về luân hồi chuyển sinh. Trong giới chuyên gia, tiến sĩ Michael Newton rất nổi tiếng. Vào một dịp rất tình cờ, thay vì đưa ý thức của bệnh nhân tiến vào tiền kiếp, Newton vô tình dẫn họ đến miền giữa các kiếp luân hồi chính là linh giới. Tại đây ông đã phát hiện hiện tượng chuyển sinh theo nhóm. Cụ thể, sinh mệnh thuộc các nhóm tương ứng khác nhau trong linh giới sẽ chuyển sinh theo nhóm đóng các vai khác nhau, có thể là vợ, chồng, cha con, anh em bạn bè và cũng có thể là thù địch. Yêu hận tình thù trong đời này sẽ tạo thành ân oán tương báo ở đời sau. Giữa họ và các nhóm lân cận cũng sẽ sản sinh ra các loại nhân duyên khác nhau. Và điều đáng chú ý là luân hồi thực ra không phải là một khái niệm mới mẻ gì. Từ thời cổ đại qua các sách viết về sự chết gọi là tử thư ở Ai Cập và Tây Tạng thì sự chết, cõi chết và luân hồi liên quan mật thiết với nhau. Ngoài ra từ kiếp này qua kiếp khác đôi khi có những dấu tích chưa phai mờ chẳng khác nào chiếc xe vượt qua một vùng sa mạc thường để lại trên xe lớp cát bám vết tích của quá khứ, thường nhiều vô số kể và dưới nhiều dạng khác nhau. Và cũng nói khoa học ngày càng phát triển thì càng phát hiện những điều mà Phật gia và người xưa nói về nhân duyên là hoàn toàn đúng. Phật gia có thuyết lục đạo luân hồi giảng rằng sau khi chết đi, linh hồn con người sẽ tiếp tục tiến nhập vào vòng quay vô cùng vô tận của sinh mệnh, đầu thai thành những kiếp sống ở đời sau – nếu nhân duyên chưa dứt, rất có thể người ta sẽ đổ thai vào một gia đình sống ở gần nơi người thân của mình ở. Ngoài ra, để có thể tiến nhập vào vòng luân hồi, người ta phải uống một thứ thuốc lãng quên gọi là canh mạnh bà, để quên mọi chuyện kiếp trước. Tuy nhiên cũng có những người mang theo ký ức tiền kiếp mà chuyển sinh luân hồi. Khi mới sinh, họ đã nhớ được toàn bộ sự việc xảy ra trong kiếp trước của mình